Lại một bộ sưu tập của nhà son 3CE e khiến các chị em đứng ngồi không yên được ra mắt 12 màu son kem 3CE Stynanda Cloud Lip Tint. Liệu bộ sưu tập khủng với nhiều màu siêu xinh này đã làm bạn thỏa mãn chưa nào? Điểm chung là 80% các màu đều không kén da và chất son kem lì thị cực kỳ xịn. Ngay sau đây cùng chúng mình khám phá từng màu son kem 3CE Stynanda Cloud Lip Tint nhé! 1. Màu cam đất bay Avenue nếu bạn đang cần tìm một màu son trưởng thành những vẫn đủ năng động, tươi tắn chứ không bị dư thì son kem 3CE Stynanda Cloud Lip tinh màu thiên cam pha nâu đất này là lựa chọn cực kỳ phù hợp. Bạn yên tâm rằng tuy là thiên sắc cam nhưng chính vì có thêm độ nâu đất trung hòa nên không hề làm xỉn màu răng. Tổng thể vẫn cho bạn một phong thái vừa trưởng thành vừa năng lượng. 2. Màu đỏ gạch đất phun Với ba màu đỏ, cam, nâu dung hòa mà vẫn giữ được ánh đỏ vô cùng tôn da. Son kem 3 CE Style Nanda Cloud Lip Tint màu đỏ gạch là một trong những siêu phẩm được săn đón nhiều nhất. Màu son này rất hợp để đánh phun môi. Hiệu ứng mang lại là khiến cho khuôn mặt nàng thêm thu hút bởi màu nâu trầm ấm, quyến rũ. 3. Màu hồng cam nude active với lady đây là một màu son hơi hướng pastel khá lạ mắt tuy sắc sáng nhạt nhưng không có nghĩa đánh lên môi trông sẽ bị nhợt nhạt. Trái lại, màu hồng cam duy này còn cho bạn tự tin khoe mặt một khi chỉ cần một chút son đấy. Nếu đánh lòng môi thì còn vô cùng tự nhiên mà không kém phần tinh tế. 4. Màu đỏ tươi macaron red Đỏ tươi là màu khá truyền thống và cũng là màu khá an toàn, dễ điều chỉnh đậm nhạt khi đánh son, nhưng điều gì khiến son kem 3CE Style Nanda Cloud Lip tinh màu đỏ tươi thu hút bạn? Đó chính là bởi sắc đỏ không lay bất cứ màu nào khác. Dù ánh sáng tác động thì sắc son đỏ vẫn cực kỳ tỏa sáng, quyến rũ và trưởng thành. 5. Màu đỏ đất lai a little Nếu bạn là tín đồ của sắc đỏ nhưng muốn mới lạ hơn, màu đỏ đất sẽ giúp bạn. Đỏ cùng với sắc nâu trầm và cam tươi tưởng không hợp mà hợp không tưởng, chỉ cần một vài đường đánh khối khuôn mặt kết hợp với màu son này thì trông nàng sẽ khá tê đấy. 6. Màu đỏ trầm y mang Chọn son mà sợ kém màu da, màu đỏ trầm sẽ là lựa chọn an toàn cho bạn. Đây là màu mà nếu bạn mua tặng sinh nhật cũng rất dễ vì em này cân được hầu hết than sắc da, từ da trắng, trắng vàng, thậm chí là tối màu cũng đều có cái hay, cái đẹp riêng biệt màu này cũng sẽ không khiến nàng trông bị già chút nào đâu nhé. 7. Màu hồng nguy cấp Zico Vậy là đã tìm thấy một màu khá kén da trong bộ sưu tập son kem Baser Steinanda Cloud Lip Tint được ra mắt này màu hồng nuy. Nếu nàng sở hữu một làn da trắng mà cứ loay hoay mãi những màu cơ bản, an toàn nên thấy chán. Muốn thay đổi thì màu hồng nuy sẽ rất tuyệt đấy sắc hồng này sẽ cho nàng một phong cách ngọt ngào mà không kém phần cá tính. 8. Màu hồng đào blossom dây Chà, nếu là buổi hẹn cùng với hội bạn chị em mà bạn muốn đơn giản, hợp không khí vui chơi năng động vừa ra dáng cô nàng yêu kiều nhưng không phải dùng đến sắc đỏ thì son kem Baser Stynanda Cloud Lip tiên màu hồng đào đang đợi bạn sở hữu đấy. Màu son này có cái hay là phù hợp với hầu hết các đối tượng, các độ tuổi, Đi học mà đánh vừa tay thì vẫn tự nhiên mà thêm đáng yêu. Người trưởng thành, cá tính hay trung niên dùng màu này thì cũng khá hợp. 9. Màu hồng trầm Pincalicious Hồng là màu mà nhiều nàng sẽ có tâm lý sợ trong bánh bèo, nhưng với màu hồng trầm thì khác, với sự ánh sắc đỏ nâu kết hợp mà tổng thể trông vừa tinh tế vừa cá tính, dù đánh lòng môi hay phun môi đều rất ăn ý, đặc biệt là màu này phù hợp với hầu hết các tính chất buổi gặp mặt phỏng vấn, đi làm, đi học. 10. Màu hồng sang hô rất tinh. Có màu son nào giúp ta trông trẻ hơn, năng động hơn mà không bị chói nhỉ? Nếu da bạn tầm trung đến trắng thì câu trả lời chính là màu hồng sang hô đây. Hiệu ứng rất tuyệt mà sắc son này mang lại là khiến cho đôi môi thêm sức sống hơn, vì vậy mà tổng thể phong thái thêm năng động, tươi trẻ hơn rất nhiều. 11. Màu cam san hô Pictritis Đây là màu khá độc đáo và lạ mắt trong bộ sưu tập son kem 3CE Steinanda Cloud Lip Tint đợt này. Với màu son năng động như tuổi đôi mươi, nàng sẽ có thể dùng trong những ngày đi học, gặp gỡ bình thường, không cần quá nghiêm túc. Một lần nữa, bạn nào lo rằng bị ngã màu khi dùng sắc son cam thì đừng lo nhé vì nhà ba ce đã kết hợp rất thành công màu nâu đất trong em này. 12. Màu hồng đất Fairy Kết Màu hồng đất là một bí mật làm đẹp cho các nàng có sắc da xanh sao nhật nhạt đấy. Bạn biết không, màu này đánh lên môi rất sang, màu cũng trầm hơn tất cả sắc hồng của bộ sưu tập này mà lại không hề kén da. Hơn nữa, chỉ cần lớp mết cấp đơn giản mà dùng em son này thôi cũng đã đủ khiến ai nấy phải đưa mắt nhìn bạn vì sắc ánh tím đầy mộng mơ, ngọt ngào. Vậy thì còn chần chờ gì mà không sở hữu ngay em nó bạn nhỉ? Thương hiệu 3CE Xuất xứ Hàn Quốc, Korea